Các em thân mến, trong video clip trước, thầy cùng toliha.vn đã nói cho các em biết về tầm quan trọng của lý thuyết nhận biết vô cơ để từ đó các em có thể chủ động ôn tập hệ thống kiến thức lý thuyết vô cơ trong kỳ thi trung học quốc gia cũng như xuyên suốt toàn bộ quá trình chúng ta học hóa học từ lớp 10 đến lớp 11 và lớp 12. Và chúng ta đã làm quen với nhận biết khí hydro trong video clip này, thầy cùng toli vn sẽ giới thiệu với các em nhận biết khí CO carbon monoxide. Mời các em tập trung lên trên này. CO là một chất khí đương nhiên là không màu, không mùi và hơi nhẹ hơn không khí. Các em lưu ý là hơi nhẹ hơn không khí vì phân tử khối của CO bằng 28, trong khi đó không khí bằng 29. Để nhận biết khí CO thì thông thường người ta thổi khí CO qua cái ống sứ đã chứa đồng oxit màu đen nung nóng. Bởi phương trình phản ứng đồng oxit cộng CO ra đồng và CO2 sau đó người ta sẽ sụp sản phẩm khí vào nước vôi trong như canxi OH hai lần. Nếu thấy vẫn đục thì đương nhiên sẽ có CO2 và chúng ta sẽ suy ra khí thổi vào ban đầu sẽ là C. Mời các em tập trung lên trên này để xem một thí nghiệm về CO khử đồng oxit kim loại như sau. Thầy giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm. Đây là ống sứ. Đây là đèn cồn. Và đây là bình chứa dung dịch canxi OH 2 lần. Chúng ta cho đồng oxit màu đen vào ống sứ và đương nhiên đó là chúng ta bật ngọn lửa đèn cồn để nung nóng ống sứ đồng thời sẽ nung nóng đồng oxit màu đen rồi sau đó chúng ta thổi khí CO vào thì CO sẽ khử đồng oxit màu đen thành đồng kim loại màu đỏ ánh kim như sau. Các em thấy thú vị chưa? Đương nhiên sản phẩm của chúng ta sinh ra đó chính là CO2 và có thể có CO còn dư. Khi sụp vào trong nước vôi trong thì CO2 sẽ tác dụng với nước vôi trong để tạo thành canxi carbonat kết tủa. Đó là toàn bộ thí nghiệm thầy cùng các cộng sự và Toliha đã nghiên cứu để đưa vào công tác giảng dạy để các học sinh từ lớp off cho đến lớp on đều có thể hiểu một cách hiệu quả nhất. Đương nhiên, việc nhận biết CO thông qua lý thuyết cũng cho chúng ta biết có thể áp dụng để làm bài tập một cách hiệu quả theo nguyên lý bảo toàn khối lượng các em tập trung lên thế này thầy lấy ví dụ như sau một cái hỗn hợp xy gồm đồng oxit và Fe3O4 nếu bây giờ chúng ta thổi khí CO vào và cung cấp nhiệt độ thì sau một thời gian sẽ thu được đồng kim loại, sắt kim loại, có thể đồng oxit còn dư, có thể Fe3O4 còn dư Đương nhiên các em phải hiểu một điều Lượng oxy trong đồng oxit và sắt ba sắt từ oxit sẽ kết hợp với CO để tạo CO2. Điều này rất rất quan trọng. Nếu như chúng ta đặt hỗn hợp ban đầu là hỗn hợp xì, hỗn hợp sau phản ứng là hỗn hợp Y áp dụng nguyên lý bảo toàn khối lượng chúng ta luôn luôn có tổng m hỗn hợp x trừ tổng m hỗn hợp y sẽ bằng m của oxy bị mất và nên lưu ý cho thầy n oxy bị mất bằng NCO phản ứng bằng NCO2 sinh ra và bằng N của canxi carbonat kết tủa khi thổi CO2 vào trong dung dịch nước vôi trong. Tại sao như vậy? Vì oxy nguyên tử sẽ kết hợp với CO để tạo CO2 theo tỷ lệ 1, 1, 1 và CO2 sẽ kết hợp với canxi OH hai lần để tạo canxi carbonat kết tủa cộng nước. Đấy, các em thấy thú vị chưa? Khi kết hợp giữa lý thuyết và bài tập. Hóa học là môn khoa học đặc trưng gắn liền với các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày áp dụng vào trong bài tập. Từ lý thuyết mang sang. Do đó, thầy đề nghị các em nên yêu hóa học và tập trung học hóa học. Thầy cùng toliha.vn sẽ đồng hành cùng các em trong toàn bộ quá trình các em học hóa học phổ thông. Chúc các em sẽ thành công. Chào các em.